và may ờ, cái lúc nó xuống dưới mình ngồi nóc xe nó không bị sao hết mà chết luôn <laughs> Alo. Alo, à, số điện thoại của ờ, Luis Khoa đúng không nhỉ? Đúng rồi, đúng rồi. À, tôi Trịnh Phong đây. À, sao sao? À, lúc nãy tôi bắt lúc tình huống truy bắt ông mà tôi có chửi ông à? Hả? Lúc nãy tình huống truy bắt uh, đuổi ông ông nhảy xuống biển ấy, tôi có chửi ông à? Ờ, à, à, đâu sao đâu ông à, tại tôi nhắc anh em nhắc gì thôi. Ờ thế thì không Ý là nói thôi thì ờ, lỡ Nói chung nhiều khi anh em làm việc trong này Bên này nó hơi căng thẳng tí thì ờ, Có gì xin lỗi ông á Ờ tôi tại tôi nhắc em có gì sau này chơi gặp nữa không phải tại vì không phải ai cũng uh, vui vẻ không hiểu không có những đứa nó cái kiểu mà khó chịu làm gây khó chịu cho anh em ấy ờ ừ, thế thôi, tôi xin lỗi nha ờ không cần không có gì đâu ơi ok rồi cảm ơn ông nhiều nhá rồi vui vẻ nha rồi ok ok ok quý xài ngọt thế